và đúng như cái form mà thầy đã từng học với các bạn cả thời gian dài vừa qua đó chính là phần một lớn lý thuyết với phần một lớn lý thuyết thì thầy trò ta bắt đầu đi vào phần một nhỏ phép đo các đại lượng vật lý và hệ đơn vị SI hệ đơn vị SI được chưa nhỉ trước khi đi vào hai phần nội dung chính của phần 1 này chúng ta đi vào phần A nhỏ hay là 1.1 phép đo các đại lượng vật lý ở đây nhé phép đo các đại lượng, đại lượng vật lý ở đây thầy có một cái thí nghiệm nhỏ chúng ta cùng nhìn đến đây đây là một cái cân cái cân đang thăng bằng bây giờ thầy cần đo hai cần đo khối lượng của một viên đá đi thì chúng ta đặt viên đá một bên và chúng ta lần lượt đặt các quả cân lên đây thầy đây thì có hiện tượng này thì thầy đặt quả cân 5 kg lên đây thì thấy cân nó vẫn bị lệch như vậy để đo được cái khối lượng của của cái cục đá này khối lượng của cái cục đá này thì người ta cần một cái đại lượng đặc trưng để đo hay là cần một cái gì có cái sự thống nhất thống nhất ở đây để đo được chưa từ cái thí nghiệm này thầy đưa ra một cái một số nhận xét như sau hay một số kết luận cho các bạn thứ nhất phép đo một đại lượng vật lý là phép so sánh đó cái cân một bên và cái quả cân một bên phép so sánh của đại lượng đó với đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị nhớ nhé là phép so sánh của đại lượng đó với đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị ở ờ, à, cái cân vừa rồi cái hiện tượng đây ạ chúng ta quay lại nhìn nó nhé cái cân này thì thầy muốn đo khối lượng của cái viên đá khối lượng của viên đá thì thầy đã dùng một cái đại lượng đó là cái quả cân đã được quy ước rồi và thầy cân nó được chưa nhỉ đó nhớ nhá đây này phép đo một đại lượng vật lý là phép so sánh nó với đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị nhớ nhá đo gọi là so sánh thôi nhỏ hơn lớn hơn hoặc là hoặc là bằng và tất nhiên phải so sánh phải so sánh với cái được làm quy ước được chưa thứ hai Công cụ để thực hiện việc so sánh trên là dụng cụ đo. Đấy, ở đây thì đã đưa cho các bạn một số khái niệm. Thế nào là phép đo? Phép đo thực tế, thực tế là phép so sánh. Cái gì dùng để đo? Cái dùng để đo thì đó chính là dụng cụ đo. Được chưa các em? Đó, nhớ nhá. Và so sánh trực tiếp thông qua dụng cụ là phép đo trực tiếp. Nhiều đại lượng không thể đo được trực tiếp thì người ta thông qua các dụng cụ đo và phải xác định thông qua công thức liên hệ công thức liên hệ các đại lượng đo trực tiếp người ta gọi là phép đo gián tiếp gián, gián tiếp đúng không ạ như vậy thầy tổng kết lại cái bốn nội dung này nội dung một thế nào gọi là phép đo thì là được chính là phép so sánh của một đại lượng cần đo với một đại lượng có quy ước dùng làm đơn vị cái dụng cụ để thực hiện phép đo đó người ta gọi là dụng cụ đo và phép đo thì có hai là phép đo phép đo trực tiếp hoặc là phép đo gián tiếp phép đo trực tiếp là dùng thông qua dụng cụ dụng cụ đo luôn còn phép đo gián tiếp là gì ạ là ta không thể có dụng cụ đo